Rồi xin chào tất cả mọi người Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Kiều Đàm Thì hôm nay Phước Sửu sẽ đưa quý anh chị đi xem một cái sản phẩm rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm Thì à, như vị trí của Phước Sửu đang đứng là đường à, 20m của khu dân cư Kiều Đàm Và ừ, phía sau lưng của Phước Sửu là cây cầu à, Kiều Đàm à, từ à, khu dân cư Him Lam thì mình phải qua cây cầu Kiều Đàm và trục đường này là 20 m nha quý anh chị thì bắt đầu à, mọi người cùng với Phước Sửu đi tham quan một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Kiều Đàm này nhé quý anh chị thường mua đất hoặc mua nhà những căn nhà đã gọi là vào ở ngay là đã xây dựng lâu rồi và có người ở rồi nhưng mà hôm nay một cái sản phẩm Phước Sửu giới thiệu đến quý anh chị là một cái sản phẩm là căn nhà đã xây dựng gần xong và bây giờ gia chủ là coi như cân tiền nên là bán lại cho quý anh chị nên nó là khi quý anh chị vào ở là gần như là không phải xây dựng nhiều mà chỉ trang trí nội thất theo ý của bên mình hoặc là chủ nhà có thể trang trí nội thất theo ý của mình luôn căn nhà với diện tích là 4,8 dài 15 hướng của căn nhà là hướng Tây được thiết kế là 4 phòng ngủ và 5 toilet tất cả tất phòng ngủ đều, đều có toilet riêng bên trong phòng Căn nhà được thiết kế xe hơi đậu trong nhà Có sân thượng Và đường trước nhà là 7 mét xe hơi tránh nhau Rất là thuận tiện đi lại Từ căn nhà này thì mình có thể di chuyển ra đường lớn của khu dân cư Kiều Đàm tầm khoảng hơn 100 mét Căn nhà này thì hiện tại đang là hoàn công Với cái pháp lý đầy đủ chủ nhà sẽ hỗ trợ bao sang tên đầy đủ cho quý anh chị nên quý anh chị yên tâm về cái cấu quật nhà điều đặc biệt thì à, căn nhà này á là nằm trong một khu dân cư mọi người nhìn thấy là rất là đẹp và xung quanh đã xây dựng hết rồi à, khu dân cư trí thức nên nó là rất an ninh Ờ, để và tìm hiểu thêm về khu dân cư Kiều Đàm mọi người cùng với Phước Sửu phân tích theo một video sau à, để à, một cái đoạn video tiếp theo để mình tìm hiểu khu dân cư Kiều Đàm này nhé Khu dân cư Kiều Đàm được bến được biết đến là một khu dân cư có đường bàn cờ 7m và xe hơi ra vào tránh nhau thoải mái khu an ninh kín đáo và được khép kín có bảo vệ 24 trên 24 khu dân cư Kiều Đàm còn là một cửa ngõ của rất là nhiều cái tiện ích tiện lợi xung quanh đặc biệt của khu dân cư Kiều Đàm như quý anh chị thấy là có một cái bách hóa xanh nằm ngay mặt tiền đường chính 20m khu dân cư Kiều Đàm tập trung rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp khu dân cư Kiều Đàm có rất là nhiều tiện ích xung quanh như quý anh chị điểm qua cho quý anh chị đó là chợ Tân Hưng nè nằm và nằm sát siêu thị Lotte Mart chỉ 1 km là đến siêu thị Vivo City cách trường đại học Tôn Đức Thắng đại học Nguyễn Thất Thành đại học Tài chính Marketing à, và trường quốc tế Vista khoảng chưa tới 500 m và có một cái trường à, Vista quốc tế 123 nằm sát khu dân cư này luôn khu dân cư có một cái địa thế vị trí long mạch cực kỳ là tốt luôn được ví như là một cái con rồng của đầu điểm đầu quận 7 khu dân cư Kiều Đàm là khu có đền Quan Thánh nè và có một cái chùa Kiều Đàm ở giữa rất là đẹp đầu khu dân cư là đền Quan Thánh khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông sát với cầu Kênh Tẻ và cầu Hiêm Lam do đó rất là thuận lợi trong việc di chuyển qua lại giữa tất cả các quận như quận 1, quận 4, quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh. Điều quan trọng hơn nữa là khu dân cư này kết cộng tất cả những cái bệnh viện lớn và uy tín như bệnh viện Tân Hưng, bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện quận 7. Do đó không cần lo lắng về sức khỏe của mình. Ngoài những tiện ích nêu trên, khu dân cư Kiều Đàm còn có rất là nhiều cây xanh và có nhiều cái tiện ích tập thể dục và đi bộ hít dạo không khí trong lành vào buổi sáng có một cái bờ kênh Trần Xuân Soạn và một cái dòng sông có cầu Kiều Đàm nên nhiệt độ ở đây luôn được điều hòa và không khí thoáng mát. Đây còn là nơi phù hợp với việc định cư lâu dài và phát triển cho nhiều gia đình. Nếu bạn đang có nhu cầu thì lô đất mà Phước Sửu đang giới thiệu là lô đất rất là rẻ hơn so với giá thị trường do gia chủ kẹt tiền cần bán gốc. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Quý anh chị có dự định mua đất hãy đưa cái nhu cầu của anh chị cho đội ngũ chúng tôi chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ yêu thích cho quý anh chị để chọn thành một à, nơi an cư lâu dài và định cư sinh lời quý anh chị cần chuyển nhượng lại những sản phẩm ở các tất cả các quận trong thông trong cả nước thì quý anh chị à, cũng gửi thông tin cho Phước Sửu nhé. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.